À, xin chào các bạn ngày hôm nay thì mình sẽ ờ, giới thiệu với các bạn cái cách mà ờ, để sâu cái màn hình điện thoại lên trên máy tính đây nhỉ, các bạn có thể nhìn thấy này đây Đấy. các bạn có thể sâu được cái màn hình điện thoại của bạn trên máy tính đây nhá thì cách thức để sâu cái màn hình điện thoại trên máy tính như nào thì ờ, các bạn cần tải về cái app là android đây cái app sẽ app này là Android thì để tải cái app này về thì các bạn ờ, cũng vào cái uh, ờ, CF Play này các bạn ừ, gõ tên là e rồi đấy thì bạn tải cái ờ, cái ứng dụng này về nhé sau khi tải xong về thì các bạn phải đăng ký cái tài khoản các bạn phải đăng ký cái tài khoản này đây mình uh, sign out ra nhé đợi chút mình nhập cái password nhé đấy thì như vậy là mình đã đăng đăng xuất ra rồi thì các bạn phải tiến hành đăng ký một cái tài khoản ở đây sau khi đăng ký thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập trên cái trên cái ứng dụng này Đấy. các bạn tiến hành đăng nhập xong rồi nhá thì trong cái phần uh, Android web này các bạn kích vào đây nhá Đấy. thì uh, bên uh, trên cái máy tính này thì bắt buộc các bạn sẽ phải vào vào trang là e Android à, địa chỉ là web này đây các bạn nhé các bạn muốn lấy thì các bạn có thể nhìn vào đây này đây bước 1 là các bạn sẽ vào cái trang web.android.com sau đó là đăng nhập với cái tài khoản của các bạn đấy web này .android.com đây ở trên cái trình duyệt của mình nó lưu ấy địa chỉ trang web này rồi thì mình sẽ gõ luôn vào đấy thì sau khi các bạn ờ, đăng nhập vào rồi thì một là các bạn có thể dùng cái hình thức là uh, quét cái mã QR này để đăng nhập cái tài khoản của các bạn tức là các bạn kích vào đây này hoặc hai là các bạn sẽ phải sẽ ờ, thao tác gõ trực tiếp mật khẩu của bạn gõ tài khoản trực tiếp của bạn vào đây để các bạn đăng nhập Đấy. Đấy, thì ở đây mình sẽ dùng cái phương án là quét QR code nhé đây Đấy, sign này đợi một chút có thể nó không nhạy lắm rồi đã đăng nhập vào rồi đấy nó hơi chậm mất một chút các bạn nhé hơi chậm mất khoảng tầm 3 năm giây rồi sau khi các bạn uh, các bạn đã ừ, tiến hành đăng nhập xong này thì các bạn kích vào đây này kích vào cái dòng chữ uh, ờ, microwing này Đấy và ở trên điện thoại của bạn sẽ hiện lên cái dòng thông báo là bắt đầu ghi hình hoặc truyền tới Europe đấy các bạn ấn bắt đầu bây giờ đấy như vậy là các bạn đã các bạn kích vào đây để cho phóng to nhé đấy, thì lúc này nó đã kết nối rồi đấy kết nối giữa điện thoại và máy tính rồi đấy, đã sâu được toàn bộ cái hình ảnh và cái thông tin của điện thoại của bạn trên máy tính tất cả luôn nhé Mirroring nó chính là như kiểu là hình thức gương ấy ờ, nó sẽ phản chiếu gọi là hình thức phản chiếu toàn bộ cái nội dung thông tin trên cái điện thoại này ghép lên trên à, à truyền tải lên trên cái trang Aerobe trên máy tính này thì để cho các bạn có thể trình chiếu các cái ở trên điện thoại của bạn trên máy tính và ngoài ra các bạn muốn lựa à, muốn quay video đối với lại cái uh, màn hình điện thoại này trên máy tính bởi vì là quay trên cái điện thoại này thì nhiều khi các bạn thao tác bằng tay ấy, thì nó sẽ không hiển thị các cái thao tác được mà các bạn ờ, quay các bạn muốn mô tả trên cái máy tính này thì bạn sẽ dùng chuột này ví dụ kích vào đâu này kích vào đây hoặc kích vào đây hoặc kích vào đây thì các bạn sẽ mô tả bằng chuột này thì nó sẽ dễ hơn Đấy. mục đích của nó là như thế à, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để sâu cái màn hình điện thoại lên trên máy tính cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại